Thank you. Thân chào các bạn đến với kênh MC Donien, Thu Nien Podcast. Mong rằng mọi điều tốt đẹp luôn đến với chúng ta. Video trước đây, mình có nói về chuyến viếng thăm thành phố Haden, nằm gần biên giới Thụy Điển, Na Uy. Nơi đó có một người Việt Nam mới mở tiệm Sakura Sushi. Nhưng bây giờ, mình sẽ nói về thành phố Haden. Nơi đó, mình đã học 2 năm đại học cử nhân, kỹ sư máy tính, tại trường HIOF, ở Haden. Haden, là một thị trấn nhỏ, rất bình dị. Thị trấn Haden nằm nép mình bên trong vịnh, và tương đối hẹp. Những con đường được lát bằng đá cuội. Song song, hai bên đường là những cửa hàng lớn, nhỏ, khách sạn, và những nhà hàng trải dài, ven theo bờ sông. Bên trong những nhà hàng, được thiết kế rất thanh lịch và ấm cúng từ lối đi dạo ven sông, cho đến bến cảng Ha Đen, đều nằm trong khoảng cách dễ dàng, để đi đến trung tâm thành phố Ha Đen. Trên một ngọn đồi, phía trên thị trấn Ha Đen, chúng ta nhìn thấy ngay, pháo đài, Friedrichsen, hùng mạnh. Pháo đài rộng lớn, và tráng lệ này. Là một, trong những điểm thu hút khách du lịch thường xuyên đến đây, khi họ có dịp đến Na Uy. Khi nói về lịch sử Na Uy, thì thị trấn Ha Đen, và pháo đài này đã đóng góp một vai trò quan trọng trong lịch sử Na Uy. Vào năm 1600, nhà máy Sauerbrück được xây dựng dọc theo bờ sông Titta. Vào thời điểm đó, việc xuất khẩu gỗ đã tạo cơ sở cho việc thành lập bến cảng Ha Ngành gỗ và giấy vẫn có tầm quan trọng lớn đối với Ha Vào năm 1658, Hiệp ước Roesquieu đã thành lập, đó là quá trình phân rõ, cửa khẩu biên giới, giữa Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển. Vào thời điểm 1658 cho đến 1660, người Thụy Điển đã tấn công thị trấn Ha Đen và pháo đài này ba lần, nhưng không thành công. Ngày 28 tháng 7 năm 1660, đời vua thứ ba, vị vua mang tên Friedrich đã ký quyết định xây dựng một pháo đài, ở thị trấn Haden. Pháo đài được mang tên Friedrichsten. Từ năm 1661 cho đến năm 1701, đây là giai đoạn xây dựng pháo đài đầu tiên trong thị trấn Haden. Sau khi hai chị em mình đi dạo, từ tiệm Sakura Sushi đến bến cảng, thì tụi mình tạm dừng chân trong nhà hàng của khách sạn Thon. Rồi cũng đến lúc phải chia tay, và mình lái xe về lại nơi mình cư ngụ. Hẹn các bạn đón xem những video kế tiếp. Chào thân ái. Anthony N.